Isuzu cũ 1 tấn 1 đang ngồi chiếc xe này cũ lên lấy đậu trên giường <laughs> xe này quá cũ thật sự chiếc này giờ không biết giá để là được nhiêu rồi nữa anh em nào biết giá chiếc này được nhiêu ờ, cho chiếc này chạy chở nhẹ mình trước giờ chạy chở mấy cái chai nhựa không biết giá như là bao nhiêu là được anh em nào gành ờ, chơi xe gành rồi ờ, báo cho biết nè đây giờ kiểm tra bánh rồi thùng nè ok hết cái liệu đầy luôn mấy nè ai cần ok luôn ok còn nữa này